nhau chuyện cần đại giờ lên tư bị cả chúng bắt chân đời bên trên em không lò đời bên chúng em không bắt bỏ bị cả những bao đời họ nhau lên đời hai nên của chúng ta nói đùa bên chúng em không kia gì là nhân đời bên chúng em nó này không bắt bỏ và những tôi nói lời bên chúng em không bắt bỏ tôi tôi bên chúng em bảo nóแต่ชีไม่อยากต้องเทกันใส่ชุดใด village ta hai ilo lúa trâu rồi bây giờ hôm nay phong bao bỏ kia li giờ lên nó cười ta hai rồi bây giờ đây cà phê chân rồng vì cho kia cho người ta chơi chỉ trong gì mù cô ta cái cho tan cho bây giờ thì ta chẳng sai sửa đây hai đứa cà phê rồi sửa cái lời tiếp vì bây giờ hôm nay phong bao bỏ ít cho cái bao sửa còn nếu cho đầu bây giờ đây tôi đâu phải kiếm cái nó ยาสากับเมงเราเลือกกับเจ้ากันเจชาละอวนเลือกอีตุจอแต่ชีขับไปหาเตากับเจ้ากันเจไหลเราทากับเมชดายย้อนจงแต่ไปยังมงทำกันนอจะให้เดไปถึงพ่อยังรู้ดีด้านชูใจชุดเดไปชดายย้อนเลยหรอทาก่อนยังรู้ให้ขี่ให้ในเจ้ากิจจอเราไปคือไปใหญ่ไปชุดในมงเฉย 个狗到个背个这个追，那个个到个背是来就是风的时候，就这家还有个八股本，过了那个山，过了那个大，一个背出来梦，怎样着都得讲得了，背得领着人们这给把命，再背得领清，我一直梦中，我这。 tê chiên chỉ nó rồi bê chỉ giờ linh đó nó bê chỉ yên bao rồi thì à nếu lúc chiên chỉ nếu như mua hải ô qua cá tê thọc tổ tê rồi bê mông hải tiền nếu lúc chiên chỉ yêu lý trả chỉ thế này phong nông nó yàn hông cơ giờ có chỉ là bên nhau là lò xá thì có tụ trụ tụ pli cái luôn thu đại ai muốn nó tay lù bây giờ đời tôi chả cháu có luôn màu rồng nông nọ chỉ thân là phóng có do y tu nên mua mình mọ rồng có do y tu nên mua bánh sự có do y tu nên mua hư chỉ, mua công mỏng rồi bê luôn năng tiện lò lò tàu chi châu chồng sáng sự lò có nhau chẳng lúc tết chờ từ tê bê sảnh nhau bông co tàu co bông hỏng tàu co hữu chỉ dân giờ đùa trẻ đùa cô ta đùa có yếu ý thủ chỉ rồng ở chỉ mua cái ship lưu chỉ mua cái và mang cho bé hành phong có thể ý tu chỉ cho cho anh chẳng rồi bây hải không lưu bay hải không chỉ hay sạch ra chỉ chỉ hay mong lo do lo chùa lo do lửa hay nên chỉ thế này thôi cho luôn lên thì tiền có giờ bây không dù lò bây bỏ tiền được tống hò tê tàu của để chỉ họ đi tê phòng tờ tê ba lúc thu để phải yêu sầu đồng sản phẩm thổ u coi nhóm em học đi tù trăng nhóm em học đi tù và coi chỉ có hỏi kìa thổ tê lúc chờ công thả coi tập tờ lúc tê chờ thua là có mi 교과가 educator or educator sustainable. Bây giờ cho thì cái ta lấy ta chùa sẽ nghệ cái gì tức đó có của cho vợ chồng một lúc một lần trả của đây trở ta là cái tên bị tôi mình nhỏ trở tôi trong ba giá một chỗ chùa thôi thì cái tôi lên trong chùa mà mình lúc trở mình tới cả bỏ rồi thì cái mình tôi lên trong chùa chung nhỏ mà mà mà chủ, đâu yên chua, à, 对面有妈啊，我我我几张，我妈主要觉得我也没错，早早起啊，我比可把困的，我早比对面热热家里的那一家。cái tôi bỏ tên mỗi cái giấy cái con đầu nhân đầu cái tôi kiểu đâu có tôi ra đã hà đây mới chỉ khi sinh ra tôi cho nó ra đi tôi chỉ tàu kia trong muốn lại đồ cho nó để chung đi tên đi qua đây qua nhà xin này phòng còn nói tôi yêu có mình hư chị có mình cũng mong tôi ta là bây thế thì cho các ca mua sĩ tiền của sĩ tôi thì nó bây tôi trở tàu cơ bây tôi hỏi tiền có nhiều ý tưởng hiểu chi cho bên mông ý phật Tôi khi bỏ cho kỹ bản mình, cho kỹ chân trẻ, cho kỹ lòng bác hậu vụ. phong, có những bó lợi hay để biết trọng môn, do tụng chân trẻ, tôi cho biết trở nó hay dạy chân trẻ này. Tôi mua chỉ hồng luôn luôn, tôi sẽ biết trở nó hay dạy mua chỉ hồng luôn luôn này. Chú sinh là kỹ lòng bác hậu vụ, do kỹ ba chùa, tôi biết trọng môn. 人们造业。对米帮周周帮主，有周有主，能宝宝宝弟，能这比目，帮主人家也得，老天里过年都也得，到六十老天都肯定，我那往后再放，我们得准备。 cái tiêu chí tờ lò một cái sự mù theo một tên lúc chế để tớ lò nhau mình có tên lúc lò phải cho hiện tượng để tớ lò trả tên nó không có chia chỉ đi thọ đi rồi đi cũng chung lò, rồi đi chết đi chờ rồi đi kỹ sâu xe lò, nhưng ở đầu cũng cần sâu xe kỹ sức khả có là kìa, à giờ này giờ đi đã nọ giờ đi cũng cho biết cho một cái cái chia ấy sụt cho lòng cho chơi cho cậu lòng kia để chỉ có lý mỗi đồng hồi đồng mỗi cho là xây mà tôi nghĩ nó một một chi lò lò chưa sinh cha con phải kìa và cây mong nhờ do chủ tàu thử nhiệt lệ nhiệt gì của do chủ lưu dụ mỗi cho mỗi trà đời dụ lợi chơi trở dụ cha cứ sự lên sự của ta lên là lợi chơi trở dụ cha cứ lò thi o phải kìa gọi những cử tu tu cử thiền tới rồi dụ phải dụ thiên chân trời nó thì bê có thử từ từ khó mò trở đến sao chìa thế kia dì mù dù yếu chủ thử dù tù thôi cho có yếu lưu rõ nó do có yếu chạm dù cháy nền dù hai nền dù thế lý hoa mong kỳ dì mù có thể kìa dĩ mô tìa lúc đấy chờ nọ cho cái giải trà do cho cái chỉnh tranh trồ lúc đấy chờ nọ do chủ tàu cổng tề thọ đời thiên lì dù hai năng đôi thiên sẽ chỉ chia chỉ thế này phong có tư thiên tàu thiên cho tàu bê trọng hông tôi đầu lúc đấy chờ nọ mua tu chơi chạy về trong chỉ nó nó mù có mù lờ, lò có lu mề có đại đua dù nó bê nhon đại bê yếu mua có tê lù nhẹ lù cũ và có khía bê có tê thầu cổ tê nu tua trồng nu bông nọ cho lò sầu và ít khổng tử ba lù là yếu khổng tử ba lù cũ rồi bê trồng mong khía rồi bê tê mì tư mì nhùa rồi ya tọn tê thọ có chỉ nó nó có mù lửa gia tản đê có mù có tuấn chu tụ pli mù đó vô tánh tu với tu lân chia bên mông nhau tỏ a chỗ có chỗ chư sinh giờ có chỗ mẹ cô tu trở của bà mông đi nhau tỏ a chỉ này thằng yo quá, yo thọ yo hù yo tua có đại tua có luôn về ấy có một ấy tu lân chia nho sở tu nho đời đại bên mông lanh tư của thiên hùng cho co có yếu lu thiên yếu với lu chữ gì đâu nữa còn lu xe ca chỉ thế này phòng mù rồng co chỉ này phòng chỉ mù của hạ áp bên đó lu trong bên cho cái tin này chẳng không sẽ đời xin nó nó một lần nó tỏ, cho toàn tê Đợt này cũng chỉ bao ta chỉ tờ cô cô sai bia chú Giêsu là chúa hồ lúc tê tê nó thằng bé cho cái cho cái chồng ta chỉ nông nó cô sai bia bé chỉ là tua cho cái lúc bé tua thằng bé cho cái sheep blue có bên mong sheep blue này nhà bảo nhà lưu xia nhà lưu nhà có gió lưu chỉ đầu ta lưu tên lưu chờ để chỉ con lúc có chế này có chua cử ti có lúc chế do ở bên sinh hữu bên sinh ba bên gió tàu chẳng pha trở lên đại nọ yếu mô tê tù nâng sở vô gia sâu hãy cho bê chỉ cho lù yếu mô tê tù nâng vô bầu sùa hãy cho bê chỉ tê ra lò lù 有么多呀，出去都被也当的，他被种叫那叫我，被说的业主呀，只能业主业的那没被成，也让我被理我，也只让我被操我，出生叫那叫只都没他了。thì xí mà lấy tư họ hai đồ là hai đồ cho bé cho nọ cho chứ ở cho cho mình cả จะเป็นจีมูลนูนอลเราชวนเป็นยอเป็นเสดยกวัลูเชียร์รอเทียเป็นเสดยกกงเตจะมีเตเกใส่จ่าเตเกวัได้หนุ่มยอเขาเตใจชอเตสังไอ้ก่อนในลูกไปหายมองเทียยอดเดียเล่นตัวว่าจริงยาจริงจังจิตเตอร์ลิจะเกี่ยดีแก่ใจได้เขียวนอนี่เจ้าจีเราเตาเดี๋ยวสีทอก่อนนี่ใช้เกี่ยยาอย่างนี้ลูกไปหายมอง bây giờ nhau đó nè bây trò chỉ tàu cá là bây giờ nhau đó nè bây chỉ giờ mù là là bây giờ đó nè nhau bây giờ cho bây đây mình tụi mình nhọ, tôi cỡ tôi cỡ chỉ yo đó chỉ khó lúc đấy chờ mình cả để cô rồng xe của chồng vì học bên mong y tụ thật cho của một bằng sử rồng tàu cái nó cũng xa thọ cho bây giờ tôi sẽ mong sợ đời tàu cà phê chỉ cho nó cả hạt địa bé yang phong thiết bé tổng mọi ý tưởng thay cho uống một phần sử dụng quá chồng nhà trong gia là những chồng gì cái tin trả phong sẽ để xuân xuân từ ở đây chắc là cũng lúc bây giờ trong sáng lâu nên sẽ bao tiền sẽ lâu nên sẽ có bao tiền vẫn sẽ lâu mà cố tôi ông phong tôi cũng sẽ chỉ bao nhiêu tiền 要超过 service nó là của tôi thả ra lúc miền trên lùa thì trong thông cho cổng trẻ thông nhị cổng chỉ do cho chỉ và bỏ với biết được thời của cha với biết được à, thời trong cái trả sự nhất cho biết lúc ông này nhá đầu tiên là của y là vấn đề của yên muốn được trả lúc chỉ cho là hai cho nên là cứu thấu cho cho chẳng committees và trả tao lúc 工程不能做别的的都都先去去做。骨头做做哇，可能不那种地方好，骨头做做够医生，骨头做做老人，骨头做做做都做，做不都做做都，谁做做都，骨头做做够的，包完，天能晒的白头，我到了给用了。

thảo trong ý chí cho bỏ cho o mỗi ý tư tư mỗi cậu biết lúc chiều nơi nhẹ thiết được gì là cho bao cho tỏ ta sẽ là do tổng thể bao cho nhẹ nơi chỉ nhập phó mua từ nơi chỉ nhập phó mua mua tới tư chỉ năng đọc đi bao cho nhẹ thì chỉ nhau đến nơi chỉ thì hai đôi lần thì cậu mất tuần năng nơi cho bọn đầu đi thảo như cho tuần năng muốn cho tỏ ta sẽ là mỗi ý chỉ mong tua thể xe cho đến ta sẽ gần cả lâu là hiện kia ý từ của chỉ tranh tuổi thì sự mà chẳng chuối à ờ, chỉ phân thì tụi ta sẽ nhất là hai thì mất tung làm bộ là mất cho đồng đời à bao nhiêu là mất cho đồng đời thì sự ta ăn một chế để một chế cả tao à ờ, chỉ chỉ chỉ những người đã ăn tuổi và cứ lâu gì lấy ăn cái cái sự thì lý ta 我那个都能把哈，是真正的那那路公公帮他。 nếu xã hệ kia nếu tuy hầm hông dù tao mà cậu bé xong rồi nếu bây giờ tao ý à là được hông cho chị rồi nào khả năng yêu khó và có mỗi người cho xì à là tao hông chị không được lòng xong á phải cho là hai đứa cho tao ý lúc công trình mua đồ tùa mũ foundation là hai đứa đồ cho chơi tôi biết sự là cái nào kia nên hai kia à, bên hông nào cũng nên cho hôn thật chùa xí Jimua about qua Lai, or Tija, Jimua documentation. mà Yali Matia, Tinulamu, Mong Richard Shang Hong cho History cái Katia. Tia Kia Tao cho luôn Tao trả nên cái Nabia, Mong là La Ya La Li cái Dia, Mong cho Ka Tsu Ya Li Jati Dia. Tinu Lai Mu Dola Ya Tan Le Lai, Lua Te, Tili Yua, Palm Ne Lai, La Bu La Hai Di nào, Ni Chang Han Ti Kia Hai Dia, Mong Ya Yi Chang Ngin Rong Kinh Gao Li, thì sĩ quân chỉ báo hay thì bé trong phòng phải cho dòng đi trả tiền ấy ở trả bé là mua cái xe lưuอยู่จันนึงบอกนี่นะว่าจะพี่จะอยู่อ้อมแต่เราเสียสองทับเราเอ้ว่าจะหันเลยอยู่เราอยู่จองเสียงอีเสียจะเป็นหนุ่มจ้วนเราซื้อไปรู้นั่งรีเพียงเรานี่จะให้รู้นี่นอนสีเดียให้จะกันเราเกิดกันเรากันเถอะเนี่ยเดียน้องชิมวยตรงเราตรงนั้น nên một mua tụi đã là tàng lâu nè tụi đã không thì si tụi đã là tàng là chỉ một trâu còn đã cho là hai quý là luật sư khả năng để hàng đi là đâu hàng đi là tụi đã không là tê sợ sẽ là cứ vừa mua là sĩ cho giá tặng đây thì si cho tao phòng à ít tiền luôn không này mà thi được không thì tiền ít tiền luôn không đâu mà thi được không thì tiền đi nên tao sai cho luôn đấy học không là cho đi thì thì mình 阿边航空来得来做我嘅港空嘅路啲，大家熟悉嘅講港空嘅係到有路空明明啲啲，港空啲嚟係到啲路路受啲啲嚟先。mỗi ba tôi vừa là một lưu nữ nhất là California nhất là Orange County nơi hai nơi là cho giáo tôi hoàn đấy hay thì là sao cho nó là cũng mua 和每一部分过的古典车，走红探查，只摸一等我都能得起哩。伢在一旁呢，我们那边的 book are the origin of their offspring. The bodies of the offspring are like the branches generated from parents' bodies. Today, when a piece of exposed bone is found, a living person stabs himself and let blood drops into the bone. If the blood sinks into the bone, the living and the dead must be blood relation. คณะใจตัวเดียเนี่ยที่จีนลูกแก่เรียนลูกเขาบอกเด็กตุกีแต่ตุกีในโรงบริจาคเราเราจะจัดจีนตรงแต่เรื่องเนี่ยที่นั่นสิ thế thì lúc nào giờ thì mấy từ xa từ nhỏ chỉ có từ ấy thấy tụi nên muốn ra chơi nhỏ nên gấu nên chẳng trả cho đâu này tụi bắt sản này giờ thì chẳng trả giàu hơn cho tụi bắt sản tiền tao to tiền tụi tuôn đã tiền tụi chúng có ra chơi nhỏ giờ ít chơi nữa mà giờ đi đâu còn nói thì đi xài to thì bé chơi nên không giờ lại miệng nên gì cho bé chỉ vào bỏ bé chỉ vào bỏ giờ cho cho là bảo bảo mà Chỉ mỗi ít đây một trong những thứ kiện thì sai đâu được tan cho cái giá tôi họ đó chỉ nhất tao ta chế chỉ nhất thông là gan đâu bây tận trái hiện đi tận sinh nhớ đó tạo mình là sao ta nó có ý điều thế là ngọn trò để tôi ngủ cổng nó cũng chẳng chụp biết tiêu tao tạo, nửa hai đi lao cho sao đàn nửa hai tiền, ôi hai năng tụ plua sự tu tụ mua sự tu mà khi bị do hai năng ôi hai năng năng mong thì ra đi chơi năng sư, cầu di sang mong chế cầu di sang mong chế và mong cho là vợ chồng vợ cỏ nhìn nó hai trong này tiền, lúc nào bê trong hông mà hùa hãy nâng hông là nè cả bê theo ý chế nâng hông sư tì tì chá lù nói chá lù nói cho cho tôi hồn sai hồn nè hai đi non nè hai tìa cú lù xìa cú lù vision mà nhạc cú xa hai tìa cú chế nâng hông là đưa cô lại dù chú mỗi ý tuân giải là do ý tu tu sở là cho cú lù lù hậu lực của một trời giá vấn đề cả rong đô lý của cho cho cho bó xong hậu bảo mà thì đi cho đại, khởi trả luôn, nay nay sau ba bây giờ giờ lại, sẽ không nữa, gì hết tiền, lúc đấy chờ một chỗ 内啥个来打，哎，看国家路，国家卫生啊，叫内就草木都做爸妈，我讲琉璃呢，嫁过过来，内是靠花呢，你就看这些的，路对起我做好，有没 freedom of democracy, freedom of democracy, giờ judicial liberties, equal rights and civil rights, giờ đi cái rights，有你做给后生，有。 thiết cho kiến nhân thì một đợt cho kiến dân thì thiết cho cái chư phử là bao lâu ra bởi vì hải này bây giờ chủ mua tên là là có cái cho xì mà cái thứ lý tiêu với hải này để cho kế gì dù không có phèn của hải mong ya dù đi kén cử giờ dù đi cái tăng hải giờ dù để đau nghe kén qua sự, quả trên thế nhà dù tụ ban đó bảo lòng của hải chẳng lão ý chữ con cho trên rồi như lý nào nút nào của tôi sợ để lấy sinh viên nào cố sau lên nào cho đây thì giờ bây giờ nhau giờ cho hai ba bảo lúc rồi không cho lên thì hết lại cái gì nhau giờ tôi lên tụ đón dòng dòng ôn luôn nâng tôi nhà tận đây cố mua bên này rồi là cho chơi cho lấy cho đời sư cái thì gì giờ giờ bây sao quả lúc chơi vào tàu bây giờ là chỉ trả được bây gì mà bây giờ chủ tao bây gì tụi năng tao cho cá mồm này nếu là bé chỉ ya lần thứ, nếu là bé chỉ ya chỉ vào bỏ nên tôi nãy tới ya trong bây giờ bé chúng ta chúng ta nên tụi nãy tới sẽ cũng mấy nút tư bé bỏ bé ya lúc trẻ lâu rồi khi họ hành là hành để bao giờ xong là lúc lúc này à trồng như kinh hải thiết của kinh trả bao giờ chỉ có nhau trong trại tụi mong một con vẫn chúng ta giờ chúng mấy tụi mong của con chúng bé rồi cho giờ chỉ tỏ giải đến thông đồng là ông phong thật hậu một thời gian còn tệ 你不是背还的了？对不这个己记这自己多，记了你忘记，不带你那拿，你这你玩到还得了？以前呢，比如我们奶，我爷爷八十多岁，我这里还多一点，自己记的这己多，记了你忘记，要不然毛主席多一点，主席少，他年也重视，做工厂，共产，了本政，自己多一点。 mà bây giờ chỉ tia mua ý hành hình bây giờ chỉ tia mỗi hành hình thì tia đi bên chỉ vào bỏ được rồi mua và nếu mua rồi chỉ thì đó bây giờ sẽ chọn rồi cho là cho我们 video 那条 YouTube 那条做这个这通来看都去了那个被路人这里反问就搞么了呀等等我讲 no monta si kuwenza kuchipawa wanda chakla phải nhận pranyan ramo naivuanga ben, mon euh, show là, la la le est